Xin chào, cảm ơn con Hường đã quay lại rồi đây. Trong video này Hường sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối PayPal với tài khoản ngân hàng để mình rút tiền từ PayPal về ngân hàng của mình nha. Sau khi đăng nhập vào PayPal, ở giao diện này thì mọi người bấm vào một wallet. Đây là cái ví của mình. Ở đây thì uh, mọi người sẽ thấy là nó có link debit or debit credit card tức là cái này là mình ép cái thẻ vô để là khi nào mà nếu mà tiền ở trong PayPal mình không có mình mua cái gì thì nó sẽ trừ tiền ở trong cái thẻ ngân hàng của mình là thẻ master hay thẻ visa gì đó như hường đã ép sẵn một cái thẻ rồi nè thẻ master card thẻ visa ép được hai ba thẻ gì đó còn nếu mà mình muốn rút tiền từ cái ví PayPal về thì chúng ta sẽ bấm vào link ở, ở bank account tức là chúng ta kết nối với một cái tài khoản ngân hàng mọi người nên nhớ là cái tài khoản ngân hàng nha tài khoản khác cái thẻ đấy thì à, khi mà chúng ta bấm vào đây thì ở đây tên ngân hàng ví dụ hường muốn rút về Vietcombank thì hường để là tên tiếng Anh ngân hàng Vietcombank ở trên mạng thì mình sẽ thấy nó là tên John Stock Commercial Bank for Foreign Australia Việt Nam này là John Stock Commercial Bank for Foreign Australia Việt Nam này nó đây Swift Coach thì chúng ta sẽ gọi tiếp mã swift code ngân hàng Vietcombank thì chúng ta sẽ thấy cái mã đó là đây Đấy. hoặc là muốn kiểm tra nữa thì chúng ta sẽ mở một cái link khác chúng ta kiểm tra cái mã này phải cẩn thận người ta có gửi về đúng cái ngân hàng của mình hay không thì chúng ta phải gọi đúng cái mã swift code mã swift code ở trên thế giới mỗi ngân hàng chỉ có một mã giống như mỗi người có một cái số chứng minh nhân dân thì ở trên thế giới mỗi ngân hàng có một cái mã swift code riêng nếu mà mình mình gọi sai thì họ gửi về nhầm ngân hàng đó. chúng ta phải gọi cho mặt đúng rồi account number chúng ta sẽ để số tài khoản của mình vô à, điền số tài khoản của Hường vào rồi ha sau đó chúng ta bấm vào chữ link do ban bấm vào đây xanh xanh rồi nó bảo là nó đã uh, kết nối rồi bấm trên rồi bây giờ làm thế nào để um, chuyển tiền về làm thế nào để chuyển tiền về uh, ngân hàng Việt Nam Vietcombank Hường vừa kết nối thì chúng ta ra lại giao diện màn hình chính chỗ này có cái chữ transfer fund chúng ta bấm vào đây rồi nó hỏi là có phải là chuyển về ngân hàng này hay không thì ok mình bấm uh, nhấp vô cái ngân hàng chúng ta có thể ép vô một vài nhưng mà hưởng ép mới có ngân hàng uh, stock ờ, commercial bank nên là hưởng để nó thực ra thì chúng ta ép rồi chúng ta vẫn có thể xóa nó đi ha hồi nãy hường xóa nó đi rồi rồi chúng ta bấm next sau đó chúng ta bấm next rồi chúng ta sẽ thấy nè uh, cái uh, ờ, balance tức là số dư của Hường ba ngàn sáu đây nó sẽ đổi cho mình là nó sẽ đổi thành 82 ờ, triệu 350 ngàn với tỷ giá một đô đó là 22 ngàn uh, ờ, 22 ngàn 787 nó sẽ chuyển hết luôn cho mình Đấy, với cái phí là một lần như vậy là phí của nó 60 ngàn với một lần chuyển là 60 ngàn với tỷ giá 22,787 ha Ok sau đó chúng ta bấm vào đây là nó sẽ chuyển về cho mình nhưng mà Hường ờ, không có muốn chuyển hết để sự Hường giờ Hường cứ để ra đây Hường không có nhu cầu chuyển tiền về nên Hường chuyển ờ, thử uh, ờ, 50 đô cho bạn coi thôi 50 đô rảnh nhỉ tự nhiên tốn 60 ngàn thôi kệ chuyển đi đây ờ, phí của nó là 60 ngàn vẫn là 60 ngàn và tỷ giá vẫn là 22787 nó sẽ chuyển về là 1 triệu 139 ngàn rồi Hương sẽ bấm transfer rồi ok nó đã transfer rồi à, khoảng cỡ 1 đến 2 ngày nó sẽ chuyển về tới tài khoản của Hương có thể là sớm hơn đấy Done. như vậy là Hương đã bị trừ mất 50 ngàn 50 đô ok Hường vừa hướng dẫn mọi người xong cách uh, chuyển tiền từ PayPal về uh, ngân hàng uh, địa phương có thể là Vietcombank, Techcombank gì đó tuy nhiên là mọi người lưu ý uh, nó cứ tốn phí như vậy đó nếu mà khoảng cỡ một vài đô các bạn có năm bảy đô 10 đô vài chục đô thôi thì có thể là uh, đổi Hường sẽ giúp các bạn đổi uh, để các bạn đỡ mất phí hơn ok nhắn tin cho Hường ở trên Facebook nếu như các bạn có nhu cầu ờ, bán một ít đô PayPal ha hoặc là các bạn mua thì Hường cũng có thể bán cho các bạn một ít sang sẻ thôi chứ Hường không kiếm lợi không có lấy lợi nhuận từ việc mua bán PayPal đâu Hường giúp cho các bạn đổi từ những cái khoản tiền nhỏ thôi và chuyển bằng hình thức là chuyển cho bạn bè người thân thì thường mới nhận còn chuyển cho chuyển qua hình thức là mua bán thì thường không nhận như vậy để đỡ mất thời gian thì mọi người xem các video hướng dẫn về cách chuyển tiền ở trên Ờ, kênh youtube của hường để mà hường ờ, chuyển cho nhanh ha chứ không hường không trả lời lung tung rồi đâu rất là mất thời gian hường giúp cho mọi người chuyển thôi chứ hường không có lấy lời từ việc này ngoài ra thì nếu như các bạn muốn ờ, hường đổi với tỷ giá tốt hơn một chút thì các bạn hãy comment bình luận bất cứ một cái điều gì đó dưới cái video này thì hường có hường sẽ cảm thấy rất là vui nếu như các bạn bình luận một cái điều gì đó dưới video này nhấn subscribe kênh nhấn like video và chia sẻ video này cho bạn của bạn nếu như bạn thấy hữu ích ha Ok, nhớ subscribe kênh của Hường và hẹn gặp lại các bạn sau. Xem dưới phần mô tả sẽ thấy Hường ha.